thấp cao giữa đêm xuân quan hoàng ngâm ngâm cảnh chơi bưởi đào trăng thanh ngoan cảnh vườn đào thấy vầng trăng sáng ba sao giữa trời đền bảo hà là nơi thánh tích chữ nam vô có chữ nam mô trong kinh có chữ nam mô a di đà phật hoàng cô chân đồng ông bảy được chí thần thế sang hồ sang hồ si sang niêu công niêu sang hồ sang công hồ si sang công niêu sang niêu niêu sang hồ si sang hồ si sang si công si sang hồ si sang niêu công niêu sang hồ sang công hồ si sang hồng hoa tuyết nguyệt tượng mi dâng câu thiên bảo chúc lời chúc lời ô long long chuông che che nổ lòng hối hối tình tiên ta ca cô chuông phù dung ơi nàng ngân hiền đâu đây mà dường như ngọn cỏ

thần tiên trên bảo hà nhận hoa đào năm ngoái mười phân mười phân xa còn kèm xa sáng ngu sáng ngu lưu phàn xa còn kèm xa mười phân xa còn kèm xa mười phân ý a ông mới đưa vào đưa vào trong hội kinh tiên sáng sáng liêu phàn tiên hồi quỳnh tiên ông bảy đưa vào ờ, tiền quỳnh bắt đầu số mệnh trần gian lao chép chép biên họ nguyện ghế ông nhi phúc hậu thảo hiền tu nhân tích đức đức ông bảy chép biên cho thọ trường không qua trước thời sau nỗi nhầm có xa chi đâu sơ nguyện mà được như ý sờ cầu ông cho được lòng tâm có ai khoe mình mình đã tròn vẹn muôn phần chưa đứa đứng mà rơi mất mất ông bảy bảy cần cần sao cho bằng tây sách bụi chân trấn thanh cao rồi lại mười phần kế họ nguyễn thanh cao ngọc mà trừ công dung hoàng bầy người bê đầu chi ông chứng you. ngàn sau tinh tinh ít nhu nghi dâng hoàng một con tuân má về đền đây ông bảy trăm trăm đồng chải chuốt thật là khô khéo à, tay hồng đêm khuya giờ tí cầm đèn lồng cô bước ra quạt nước pha trà tiên cô mười một vào quạt nước pha trà ấm tiên bình ngọc ngọc có đôi tay ngà cô dâng mười hai các cô tiên nữ hầu giá đôi bên nông lo ràng bát vạn hồng binh lệnh ông bảy truyền bát bát vạn hồng binh kiệu vàng tang tiên